I've dropped my worries. Nowhere to go, nothing to do. No longer in a hurry. Chào mừng mọi người đến với Du học chữa lành. Đây là một podcast mà mỗi tuần Hằng sẽ được trò chuyện với những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Mong rằng những câu chuyện và các góc nhìn đa chiều sẽ giúp mọi người có thể hiểu thêm và tìm được sự đồng cảm về cuộc sống ở hải ngoại. Chào mừng chị Hương đã đến với Du học chữa lành. Chắc là chúc em cũng rất là cảm ơn chị đã dành thời gian để nói chuyện với em buổi ngày hôm nay và chị có thể giới thiệu đôi chút về bản thân chị được không ạ? Chị cảm ơn em chị ờ, cảm ơn em đã giới thiệu chị đến chương trình này. Ờ, chị ờ, người Việt Nam, chị sinh ở Hà Nội. 9 tháng sau khi sinh thì là chị dọn vào Sài Gòn với gia đình Xong rồi sau đó năm 17 ờ, tuổi thì khi mà học trung học xong thì chị, ờ, qua bên Mỹ trung học. Ờ, 26 năm rồi thì chị ở bên Mỹ, ở bên vùng, ờ, Đông Bắc ở Mỹ. Thì, ờm, mấy năm gần đây là rất là nhớ về Việt Nam, rồi, ờ, thì chị sinh hoạt ở bên LinkedIn nhiều hơn, chị mới tìm ra được nhóm, ờ, Overseas Vietnamese. Thì sau đó mới gặp được em, cho nên là chị rất là cảm ơn, à, em đã, à trân trọng mà giới thiệu chị ờ, qua bên này. Chưa có chuẩn bị hết cho nên là nói là nói bừa thôi. <laughs> Không sao ạ. Không sao em. Chị cũng là kiểu từ Mỹ và một nửa vòng khác trái đất của em. Cho em hỏi một tí em chỉ tò mò là cái đồ ăn sáng của chị trước khi đi du học <laughs> và sau khi đi du học ở Mỹ <laughs> nó khác nhau như thế nào? Um, ui giời, trước khi đi du học là chị sáng nào cũng ăn uh, bánh mì chả, pate thì là rất là thích hay ở trên đường, ờ, Trần Quốc Toản ở gần nhà, nhà chị chợ Tân Định ở Sài Gòn. Trên đường nó, ờ, có một cái quán bánh mì bao giờ sáng nào cũng cũng ăn nửa gói bánh mì chả pate. Qua bên này rồi 26 năm rồi bây giờ sáng chị chỉ có uống trà với yogurt thôi. <laughs> Tại mà cứ cái kiểu mà bánh gì bánh mì chả pate kiểu này là sẽ là eo nó sẽ là thành số không chứ không phải là <laughs> bây giờ là bây giờ ăn càng ít là càng thích <laughs> chứ hồi xưa là ăn suốt rồi à, vâng. <coughs> ăn bánh mì nhưng mà không được eo bánh mì đúng không <laughs> à, ăn bánh mì không được eo bánh mì à, vâng, buồn lắm em thèm lắm <laughs> Ô, em cũng thấy bữa sáng ví dụ như kiểu ở châu Á châu Âu và châu Mỹ là là rất là khác nhau đúng không chị yeah dạ. à, ở bên Mỹ tại vì uh, mình cứ bận quá như nào chị chả hiểu nữa chứ mà chị thấy thực sự ra châu Á mọi người ăn cũng ăn chất đạm ăn nào ăn sáng là mì rồi ăn đủ thứ mọi người vẫn ốm bên Mỹ mình á à, ăn cái gì cũng kiêng mà sao vẫn mập là như thế nào chả hiểu nữa <laughs> nếu đến một cái giai đoạn kiểu uống nước là kiểu cơ thể nó cũng phình ra <laughs> đúng thế chả hiểu nữa là cứ ờ, mà nhất nhất là đến cái nhiều thì đến cái tuổi rồi là hả chuyện ăn uống là phải kiêng lắm thôi là thôi chết <laughs> trời nghe đến cái tuổi <laughs> nghe rất là nhấn mạnh <laughs> đấy thì đến cái tuổi đấy đấy vâng. à, thì em thấy là ví dụ như chị qua Mỹ chị nói là từ 17 tuổi là kiểu rất là rất là sớm chị có nhớ là cái ngày đầu tiên mà chị đặt chân đến Mỹ thì cảm xúc của chị như thế nào không ạ? Hồi trước khi mà mình đi du học thì mình cũng mơ về một đất nước như thế nào đấy và khi mình đặt chân đến thì nó khác như thế nào ạ? Ờ, <clears throat> I'm going down the memory lane here. Lúc mà chị uh, khi mà chị ở Sài Gòn qua Mỹ thì chị được một cái uh, bác bác tên là bác Hợp thì bác Ờ, bao giờ cũng muốn là chỉ có về Việt Nam để mà giúp cho những người Việt Nam, ờ, qua bên này. Thì bác bác quen với bố mẹ chị thì bác đã giúp chị qua bên này, giúp tất cả mọi thứ để qua. Cho nên cái lúc mà qua là tại vì chị không có gia đình ở bên này, đó bố mẹ chị mới lại nhờ bác, ờ, khi mà bác bay về Mỹ thì nhờ bác đi chung với chị. Thì cái cảm giác rất là rất là xôn xao, rất là Ờ, nhưng mà cũng lo mà cũng sợ là tại vì mình chả quên ai mà cái đất Mỹ mà hồi xưa thì mình làm gì có internet có gì đâu cho nên là cái đất Mỹ nó to nó rộng mà nó là một cái thứ mà mình không thể tưởng tượng được đi với bác thì cũng mừng nhưng mà lúc đó đi là buồn hơn là là vui là tại vì vừa mới ờ, học trung học xong rồi chị cũng ờ, thi vào đại học rồi cũng được hai trường nhận rồi xa bạn bè này nọ và chị chị khi mà chị qua đến Mỹ là chị ờ, chị qua bên Cali trước thì ở với um, ở chung với bác ờ, nhà của bác bác cho ở vài ngày để mà sau đó là bay qua bên Boston thì cảm giác nó là Oh my gosh, this place is so beautiful. <laughs> like oh my gosh, nó to mà nó đẹp. mà được ờ, đi ở gần cái chỗ Huntington Beach, uh, quen được với ờ, với con của bác mà mấy đứa nó nói, ờ, nó nhỏ, nói tiếng nó nói tiếng Việt không rành. Xong rồi mà nó nó ngây thơ mà nó nó nó chỉ mình đi chỗ này chỗ kia hả, thật sự là rất là rất là hay. Giờ cứ nhớ hoài mấy đứa, bây giờ cháu nó cũng lớn rồi. Rất, là rất là hay. Đó, thì khi mà chị đặt tới nước Mỹ là chị cảm thấy là hả, so overwhelmed. Có rất là nhiều thứ mình không biết làm sao nhưng mà á không diễn tả được là tại vì lúc đó you you don't know what you don't know, cho nên là chị lúc đó là chị có biết là đi theo bác rồi đi từng ngày rồi đi từng chỗ rồi học mỗi mỗi đến mỗi nơi là học học học học để coi mọi người như thế nào nhưng mà khi mà đến nơi rồi là chị mới biết là tiếng Anh của chị dở ẹt không hiểu gì hết tưởng ở Việt Nam á là mình tưởng mình cũng giỏi lắm mình học này kia ui giời qua bên này hả người ta nói gì nữa hả đần <laughs> không hiểu được gì hết <laughs> nhiều khi họ nói chuyện rất là là nghe là cái chữ là how you doing hoặc là how are you mà nó họ họ nói nhiều khi nhanh quá mình không quen nó là <laughs> nhưng mà đó vậy đó thì uh, wow cũng lâu lắm rồi ừ. hai hai mươi mấy năm là lâu lắm rồi đấy ạ <laughs> em thấy Đúng là rồi. rất lâu rồi <laughs> ừ, năm chín sáu vâng wow. mà em mới có hai tuổi em còn chưa biết thế giới là gì thanks. <laughs> no offense, no offense. that makes me feel so young. <laughs> à, à, so funny. À, thế em hỏi thì tại vì kiểu chị cũng chị nói là kiểu đi theo bác nhưng em chỉ tò mò là thì cái quyết định mà đi du học ấy ạ thì là quyết định của chị hay là của bố mẹ hay là của bác hợp tác động vào ạ? Quyết định là của bố mẹ chị. Uh-huh. <clears throat> chị chắc cũng nghe theo luôn chị nghe theo hồi xưa uh, khi mà ở Sài Gòn mà cái chuyện cái cái thời chị đi á, là lúc đó là rất là hiếm những uh, du học sinh dạ. hình như cái đó cái đó là chắc là second generation là tại vì anh chị cũng qua bên này qua qua bên trước chị một năm nhưng mà là cái cái lúc mà anh chị đi là với chặng đầu tiên chị nghĩ là chặng của chị là chặng thứ nhì <clears throat> nhưng mà <clears throat> dạ. Đi cái chuyện mà đi đi học nước ngoài là mình có 17 tuổi biết gì. Bây giờ là chị thấy, ơ, ờ, mấy đứa còn tìm tòi, còn họ có option, họ biết cái này cái kia, chứ lúc trước làm chuyện gì cũng là đa số là bố mẹ giúp cho. Nên là bố mẹ bảo là "Bây giờ nên đi nước ngoài học là có có cơ hội nhiều hơn, ờ, học hỏi được nhiều thứ." Mình nghe nói mình đi thôi. Mà thực ra cái chuyện mà nói là đi nước ngoài, đi đi học á, là bố mẹ chị đã nói từ lúc năm chị lớp 9 đến lớp 10 rồi. Ừm. Ờ, à, đến khi năm lớp 12 là là đi thôi, thì biết là đi thôi, nói bảo bảo đi là đi. <coughs> Bảo đi là đi, không không có suy nghĩ sang cái nơi ừ, cũng Ừm, rất vẫn không rất ừ. happy, đúng không chị? <laughs> Ừ, qua đấy là cứ đã nói rồi, không biết gì, cho nên là đi, ơ, ờ, ừ, bố mẹ bảo đi là "Dạ, rồi, đi." <laughs> <laughs> đi mà 10 17 tuổi là em nghĩ là 17 tuổi là cũng vẫn rất là bé thì còn chưa chưa kết thúc teenagers luôn á <laughs> là vẫn chưa, còn đang ở trong cái giai đoạn rất là bé và sang cái nơi thì chị chị thấy ví dụ như kiểu chị có bị sốc văn hóa hay là bị sốc về bất kỳ một cái gì ở trên nước Mỹ không ạ? À? À, sốc thì là sốc đủ thứ. <laughs> Năm um, hồi chị ở nhà thì là mẹ chị rất là khó đó là ở trong trường hồi xưa chị đi học và lê quý đôn cấp 2, cấp 3 mẹ chị rất là khó là khó nổi tiếng trong trường luôn đi trường nào cũng khó cho nên là cũng không có được đi chơi đâu không có được uh, là đi ra ngoài để mà tìm hiểu coi mọi người như thế nào nhưng mà chị thấy mẹ chị cũng gan đùng cái là, là mẹ chị cho chị qua bên mỹ luôn cho nên là theo chị là chị cũng khi mà ở nhà đã không biết nhiều rồi nói 17 tuổi vậy thôi chứ hả bé xíu à bé xíu không có hiểu nhiều đến khi mà qua nước Mỹ cái nó nó to, nó rộng, nó lớn, nó tất cả mọi thứ là nghĩa là ngỡ ngàng không biết là sao Thì theo chị là chị thấy có có hai cái kiểu, một cái kiểu là chị rất dễ hòa đồng, tại vì lúc đó thật sự ra nói 17 tuổi nhưng mà cũng nhỏ quá. Nên là khi mà mình nói chuyện với người này, mình học với người này với người kia mà làm làm làm quen với bạn bè thì chị thấy là rất dễ. Bây giờ chị nghĩ lại chị thấy là rất dễ. Nhưng mà còn một cái với cái phần kia là à, chị thật sự chả hiểu là cuộc sống của bên này của họ như thế nào để mà mình có thể là mình trở thành mình phải biết mình adapt hay như thế nào thì lúc đó chị chả hiểu cho nên là ngay cả chuyện là sáng dậy ăn uống em hỏi chuyện chị ăn sáng chứ thực ra hả sáng dậy khi mà chị mà lúc mà về qua Boston rồi thì chị uh, tìm được cái nhà với một cái chị người Việt Nam chị cũng người Việt Nam chị cũng tên Hương lớn hơn chị uh, hình như 5 tuổi cái chị nhớ rõ là sáng đầu tiên chị dậy chị nhìn chị Hương chị bảo chị Hương ơi có gì ăn không chị Hương thì chị nhìn mình chị, chỉ nhìn mình chị cười là tại vì mình á lúc đó thật sự á là mình chỉ có là chỉ có nghĩ là hay bây giờ là mình có bánh mì chả mình ăn nhỉ <laughs> mình cứ là kiểu mà là mình expect là nó có cái đó là đi ra ngoài đường mua cái bánh mì chả làm gì có cái chị bảo trong nhà <laughs> có chị vào trong tủ lạnh mở ra mở ra chống quá cái có gì đâu nó từng những cái nhỏ xíu từ trong nhà từ trong cái cách mình sống cho đến họ khi ra ngoài học nữa là tất cả đều là rất là ngỡ ngàng chị phải học hết từ đầu nói đại nói nói đúng là chị học lại từ đầu thế cái khoảng thời gian em nghĩ là một một cái tháng đầu tiên đi du học là một cái tháng mà rất là nhớ nhà và rất là có nhiều cái cảm xúc và có nhiều cái thứ mà bỡ ngỡ thì chị chị có nhớ vào cái tháng đầu tiên đấy của chị như thế nào không ạ? <laughs> Ngoài cái chuyện là sáng chị... ra không có bánh mì chả. <laughs> chị thật ra hả cái ờ, cái tháng đầu tiên đối với chị là tháng vui. Ừ. Xong rồi những cái tháng sau đó cái năm đầu tiên đối với chị là năm rất là buồn, rất là khó. À. Là khi mà mình đã qua cái giai đoạn mà excitement rồi á, là đến lúc đó là reality sink in rồi bắt đầu đi học rồi tự mình phải nấu nướng tự mình phải tìm đồ ăn đi chợ rồi học hành à, tập à, đi subway bên Boston thì có nhiều subway cái loại à, tàu điện thì là tập đi tàu điện đủ thứ lại họ có tầm kiếm cái map thì họ có đủ kiểu đi bây giờ đi đâu đi như nào mà hồi xưa đi học chị phải lấy đi subway xong rồi đến một cái, station đó xong rồi phải lấy cái um, xe lửa để mà tới um, tới cái chỗ mà học toàn tiếng Anh từ sáng tối rồi ăn trưa thì mình ăn như thế nào? Ví dụ hồi xưa thì là, ờ, khi mà qua thì mẹ chị phát cho chị, ờ, ờ, ruốc á, trà bông á, thì mình đi ăn trưa thì mình chỉ có nấu một ít cơm trắng với lại trà bông thôi, xong mà mình thấy bạn bè mình cũng không ăn giống như mình nữa, thì mình cũng ngại, nên mình đi tìm chỗ khác mình ngồi đó mình ăn. Cho nên là nói chung là chị thấy, ơ ờ, hoặc là đến mùa đông, đến mùa đông thì là buồn, vô cùng là buồn là tại vì chỉ có mình mình thôi, hoặc là có chị đó thôi chứ thấy gia đình người ta đón Noel rồi hả mình thì nhà cũng không không biết để mà biết làm cái gì để mà đỡ qua thời gian nếu như mình đi học mà mình không có, à, có gia đình ở chung quanh, buồn lắm. Là cái năm đầu tiên nó không bao giờ chị quên được, không bao giờ chị có thể quên được là nó cái sống ở nước ngoài nó khó như thế nào. Thế cái lúc mà buồn với cả nhớ nhà như thế thì chị phải làm gì với một cái độ tuổi mà rất là trẻ như thế? Ôi chị nói em nghe em cười. Chị, à, nghe nhạc, à, Trịnh Nam Sơn. <laughs> Trịnh Công Sơn. <laughs> Trịnh Nam Sơn. Trịnh Nam Sơn Em Trịnh Nam Sơn, không biết là Thôi chết rồi. Lúc đó em mới có 2 tuổi sao biết được. <laughs> Em chỉ biết mỗi Trịnh Công Sơn thôi ạ. Nghe nhạc, ờ, chị, ờ, nhiều khi á, à, thích thì thích Tuyết, nhưng mà Đến lúc mà trời mà buổi tối mà đi học về 5 giờ chiều, 4 rưỡi 5 giờ chiều trời tối lắm. Mà đi trên tuyết xong rồi nhớ nhà ray rứt. Không biết làm sao. Trời ơi mở mấy cái bài đó nghe còn rầu. Bây giờ nghĩ lại nữa thôi đúng rồi. Không hiểu sao rầu dễ sợ. Thì uh, chị viết thư về nhà. Thì viết viết nhiều bạn bè chị cũng nhiều rồi chị ờ, viết cho đứa này viết cho đứa kia viết cho uh, gia đình thì cũng đỡ hơn. Nhưng mà cái mà cái mà không hiểu chị cũng cảm ơn bố mẹ chị là cái mà chị biết nhất á là mình phải qua đây là mình, ờ, có trách nhiệm để mà học. Nên là mình chỉ có biết là qua đây thì rất là khó, nhưng mà chuyện học hành á là chuyện trên nhất. Cho nên khi mà hết buồn rồi, ngồi hết khóc, hết buồn rồi nhớ nhà thì lại đi đi học tiếp, <laughs> vậy thôi. <laughs> À, trôi qua hết tất cả những năm tháng học đại học, <laughs> rồi Ừ. học thêm, học tiếp <laughs> các thứ. Ừ. Ví dụ bây giờ mà chị ở h 26 năm ở Mỹ rồi thì chị nghĩ là chị bao nhiêu phần là Mỹ và bao nhiêu phần là Việt Nam ạ? Chị nghĩ là chắc chị, hơn phân nửa là Mỹ. Khoảng 60% là Mỹ, còn 40% là Việt Nam. Ừ, thế chị thấy hai cái giờ của hai cái phần đấy <laughs> là gì ạ? Ờ, khó lắm em. Nghĩa là ở bên này có nhiều người mà những người mà xa xứ, những người mà di cư ở bên này á, họ cũng nói hoài mà nhiều khi nghe mấy bài nhạc á, lúc trước thì không hiểu, bây giờ thì hiểu lắm. Là đi đâu không biết là ở đâu gọi là nhà. Là tại chị vì chị ở cái cái cái khoảng cách ở Việt Nam 17 năm ở Việt Nam nghĩa là gia đình mình ở đó bạn bè mình ở đó tất cả mọi thứ thì nó là gọi cái đó là nhà mình my home thì cái đó là đúng my home mà khi qua bên này rồi thì chị ở bên này ở đến cái nước Mỹ này hơn 17 năm rồi cho nên là bây giờ nếu mà nói mà nước Mỹ không phải là my home thì cũng không đúng mà tiếng Mỹ home nó khác với chữ house đúng không cho nên là nếu mà chị nói là tiếng nói là if this is not my home it's it's not right nên là tốt hay xấu thì chị thà cả cả hai cái có cái tốt của nhau, có cái xấu của nhau, nhưng mà chị biết là đến tự nhiên chắc là đến cái tuổi như thế nào á, thì khi mà, ờ, dạo dạo gần đây á, <clears throat> chị, ờ, tham gia vào nhóm over Overseas Vietnamese là tại vì chị nhớ nhớ cái nhà của mình, nhớ cái nhà lúc mà mình mới sanh ra, nhớ cái hôm bữa chị vừa mới kể chuyện đứa bạn là chị nhớ hồi xưa đi học ăn bột chiên mà ăn bột chiên nó ngon là tại vì á ở xe có đường xe nó chạy qua chạy lại nè nó nó có cái không khí của cái bột chiên chứ không phải là chỉ có cái bột chiên không nó có à, cái ghế nó bẩn nó có cái đĩa mà nó họ cũng đâu có rửa gì mà sạch sẽ gì đâu họ có nó có những cái người đi rao đi qua đi lại cái đó nhớ vô cùng không không có đi đâu mà tìm lại cái không khí đó thì chị mới nhớ mà còn ở bên Mỹ thì là có cái kiểu khác là Ví dụ như là mình trở thành người bây giờ trong cái công việc, trong cái, ơ, ờ, ờ, cái knowledge của chị á, là toàn là chị học ở bên này rất là nhiều. Cái education system của họ rất là tốt. À, suy nghĩ của chị mà để mà được độc lập, để mà thành thành thành kết quả cái cái thành công của chị cho đến bây giờ á là là nhờ tất cả những cái education mà chị học ở bên này, education về uh, ờ, academics nhưng mà education về experience ở, ở công ty này nọ là chị học ở bên này hết cho nên là nếu mà bảo mà chị mà cái nào mà dở cái nào mà hơn đó thì chị không chọn được Vâng, thật ra em em cũng hỏi câu ấy thôi và nhiều khi em cũng tự hỏi bản thân em. Thì em nghĩ là không nhất thiết là phải chọn sao không có cả hai <laughs> đúng ạ đúng tại sao mình không mình không có cả hai mình mình cũng nhiều phần ví dụ như trong cuộc sống của mình chẳng hạn như chị trên công ty chị có thể là sếp về nhà chị có thể là vợ có thể là mẹ hoặc là đi gặp bạn bè thì chị có thể là một người khác và chị vẫn có tất cả những cái thứ như thế thành ra nhiều khi em thấy mọi người có một vài bạn em để ý là các bạn ấy bị áp lực là phải fit in ấy và kiểu cảm giác như mình ừ. phải làm một cái gì đấy mình phải có một cái nơi mà mình thuộc về nhưng mà chị nghĩ sao về cái về cái suy nghĩ đấy ạ? À? Chị nghĩ uh, chị nghĩ um, adaptation is necessary it but it, and it depends on the environment sorry cái này thì chị không có không có nói uh, tiếng việt giỏi được <laughs> không sao nếu như mà mình qua nếu khi mà mình qua một cái môi trường mới á, mà nếu mà mình quá um, nếu, nếu mà mình không thay đổi được với mình á, thì mẹ sẽ rất là khó để mà hòa hợp vào mấy cái môi trường đó nhưng mà ở bên này có cái chữ mà chị thích rất là thích mà mấy đứa lúc mà chị làm công ty mấy đứa nó hay hỏi how do you become successful thì chị mới nói là you have to be authentic chị cái chữ này nó nó stick với chị nhiều lắm đi đâu chị cũng cố gắng là nghĩa là mình có thể mình hiểu được người ta nói cái gì mình đi đâu mình hiểu được là ờ, tranh luận nó như thế nào hoặc là communicate là làm sao, đúng không Mỗi môi trường là mình phải mình phải mình phải communicate khác nhau, nhưng mà bao giờ mình cũng phải là chính là bản thân của mình, ờ, thì mình mới có thể là người ta nó mới người ta có thể người ta trân trọng mình theo đúng mình. Cho nên nói á là phải fit in á thì là đúng, nhưng mà nếu em không cần theo chị thì em không cần phải thay đổi tất cả về mình để mà fit in chị không hiểu làm sao mà có thể giải thích tốt hơn nhưng mà là tùy hoàn cảnh mà chị thì chị thấy là I think I fit in I think I you know to survive here I have to fit in so I I've been fitting in uh, nhưng mà đối với chị là chị vẫn chị vẫn rất là tự hào là mình là người Việt Nam đúng không mình chị rất là tự hào về cái cái con đường của chị đi nó khó khăn nó rất là khó phải dễ đâu nói vậy thôi chứ hả khó lắm chị rất là tự hào về con đường đó chị phải phải cố gắng phấn đấu qua biết bao nhiêu là là trở ngại nhưng mà cái đó thì không thể nào mà mất được không không thể nào mà mà bỏ qua những cái đó được không biết không biết chị là chị có trả lời em đúng không nhưng mà theo theo chị là theo chị là như vậy à, em em rất là hiểu cái ý của chị và em nghĩ là đúng là cái authentic city là cái mà rất rất là quan trọng mình không cần thiết phải là một bản sao của một ai đấy mà có thể trở nên nổi tiếng <laughs> và mình cứ là chính mình là được và kiểu em nghĩ cái đấy là cái mà kiểu Việt Nam mình hơi bị hiểu sai một chút ạ nhiều khi mọi người cứ phải chạy theo một cái trend nào đấy rồi như thế mới là hợp thời như thế mới là hợp mốt nhưng mà thực ra mọi người lại quên mất là ừ vậy thì bản thân mình thực sự muốn gì bản thân mình là ai và bản thân mình làm cái việc gì giỏi nhất và mình yêu thích chứ không phải là à ok người này nói là tôi có khả năng thì tôi sẽ làm người kia nói là tôi không tốt thì tôi sẽ không làm kiểu như vậy thì em em rất là đồng ý với cả cái ý mà chị chia sẻ chị cũng có nói là trong quá trình sang mỹ thì gặp rất rất nhiều khó khăn chị có thể kể một vài <laughs> cái khó khăn mà không bao giờ chị có thể quên được không ạ <laughs> nhiều lắm em ơi <laughs> how much time do you have um, <clears throat> hay chị chọn một cái um, nói về authenticity thì chị um, bao giờ trong đầu óc của chị á, là nếu như mà chị đã um, quyết định làm gì rồi là chị sẽ quyết định một trăm phần trăm cái là focus để mà đến đến một cái goal đó cái tính của chị là như vậy tính hồi nhỏ bướng hay cãi mẹ nhưng mà khi lớn lên rồi thì mới thấy là <laughs> có cái có một cái phần bướng cũng tốt cho cho đối với mình thì mình là người Việt Nam mình là người châu Á mà mình là người con gái nữa khi mà vào một cái industry của chị, industry của chị là financial industry thì họ nếu như mà mọi người ở Mỹ lâu mọi người sẽ hiểu mà ở ờ, làm việc trong cái corporate thì sẽ hiểu là cái culture của cái corporate họ bao giờ um, đã lâu lắm rồi, mấy chục năm nay rồi thì họ they they tend to value white men nhiều hơn là là là, chị không phải là công ty là chị nói là xấu công ty của chị nhưng mà in general đúng không là có biết bao nhiêu phong trào của các phụ nữ nói lên là mình hồi lại đúng không là có cái evolution của của phụ nữ thì theo chị là chị thấy khả năng của chị là tốt uh, communication của chị là ok nói chung là không có bằng những cái những những cái đứa mà nó sinh ra nó lớn ra ở đây nó cái culture ở đây thì dù do là chị ở đây 26 năm chị cũng thấy là không bằng nhưng mà khả năng của chị thì không theo chị là không có thua về gì hoặc là nhiều khi còn hơn những cái những cái người mà à, đây về vào đây nhưng mà đối khi mà chị uh, bắt đầu move up the ladder khi mà chị uh, tiếng việt là gì nhỉ move up the ladder là, gì thăng tiến thăng <laughs> thăng tiến thăng tiến thì thì bao giờ chị cũng là behind cái à, cái là một cái option behind của những cái người mà white male for example hoặc là mà lúc đầu á là chị không hiểu thì chị là chị chỉ có cảm giác là accept thôi lợi khi mà nhỏ thì là chị có là chị chấp nhận là ok mình thì người Việt Nam mình cố gắng nhưng mà hả sống ở đây sống ở corporate ở Mỹ thì là mình cứ cứ cố nhưng mà cái cái khi mà đến một cái một cái level nào đó rồi á, hoặc là nhiều khi đến chắc là cũng nhiều khi đến cái lúc mà đến cái độ mà mình trưởng thành, mình suy nghĩ nhiều hơn á, thì chị cảm thấy rất khó chịu. không biết làm sao để mà thay đổi được cái chuyện đó. Thì, ờm chị, ờm, vẫn cố gắng và chị được support của rất là nhiều người, ờ, trong trong cái lĩnh vực đó rồi chị cũng được đến cái achievement cũng rất là tốt nhưng mà theo chị nếu như mà um, chị more vocal hoặc là chị cố gắng thêm một tí nữa hay như nào đó thực sự ra bây giờ không khi mà nghĩ lại không biết là mình có thể làm cái gì khác không á để mà thay đổi cái cái cái cái kết quả cái cái outcome á thì chị thấy là um, I could have done more I could have been more I could have done more thì cái struggle đó chắc là đối với mấy người du học Việt Nam thì hơi là hơi hơi xa, it's like a little bit outreach. Nhưng mà hả chị nói cái câu chuyện này để cho mọi người nghe là chị muốn chị muốn nhắc là you can get there. Là nếu như mà hả nếu mà em cố em em focus, em biết là em cần cái gì mà em giữ được cái bản cái cái cái bản chất của em á, you can get there. It's gonna be hard but you can get there. Nhưng mà em rất hiểu cái suy nghĩ của chị bởi vì thật ra em ở Đức cũng là một cái đất nước mà họ rất là không hẳn là bias đâu nhưng mà họ cũng ừ. rất là phân biệt á có nghĩa ừ. là người Đức thì người ta vẫn rất tôn sùng người ta và người ta vẫn luôn nghĩ người ta là cường quốc mạnh nhất trên thế ừ. giới ừ. Ừ. và tất cả mọi thứ đều rất là quy chỉnh và họ họ luôn tại vì em em có để ý là ví dụ như khi mà em đi làm việc một cái gì đấy mà em đi một mình chẳng hạn thì cái thái độ của người ta không niềm nở cho lắm người ta vẫn rất ừ. người ta vẫn cười nhưng người ta không quá niềm nở nhưng còn ví dụ như khi mà em đi cùng với các bạn trai em chẳng hạn nhìn thấy bạn trai một cái là bắt đầu người ta đã bắt đầu chào hỏi các thứ rất là vui à. vẻ rồi bởi vì là họ họ họ là local á thì cái đấy em em cũng hiểu rất là rất là rõ cái ý của chị với kiểu em nghĩ là để để vượt qua cái đấy thật ra nó nó không dễ ví dụ như trong cái quá trình mà vì chị đi làm thì cũng người này nói ra người kia nói vào và mình cũng cố gắng rất là nhiều nhưng mà mình cũng không bao giờ được ừ, được promote mình cũng không bao giờ được người khác đề cử hay là được vào vị trí cao hơn thì trong những cái lúc như thế thì chị chị làm như nào để mà chị chị tự động viên bản thân mình ạ chị ờ, cái mantra của chị là chị sẽ cố gắng hết sức cho đến khi nào chị không cố được thì thôi thì uh, chị cứ cố để mà prove được với nhiều người á cái tính của chị á uh, là nói ít mà làm nhiều <clears throat> nên là nhiều khi nó hơi khác với những cái người mà nói nhiều mà làm ít nhưng mà họ nói hay họ nói giỏi <laughs> thì ờ, <clears throat> nhưng mà cái cái nói hay nói giỏi cũng là khó lắm nha it's a skill set chị không phải là chị ờ, chị chị ý chị chị chị muốn uh, talk down mấy cái người đó nhưng mà dạ, dạ. Uh, you gotta have a, a really good communication skill sometimes I don't have that thì thì chị cứ cố gắng thì nhưng mà từ từ khi mà nghĩ lại cái cái lúc mà em hỏi là là if you if I can adapt thì chị từ từ chị mới nếu mà để ý thì mình sẽ có được tìm những cái ờ, cái hole để mà mình fill. Ví dụ như là mình tìm được cái cơ hội để mà người ta có thể hiểu được là mình ờ, mình giỏi về cái gì là cứ cố gắng tìm hiểu mà networking là cực kỳ tốt mà networking phải là đối với chị networking là you kind of have to again be authentic and or be organic chứ mà đi ra ngoài xong rồi là uống rượu uống bia rồi xí xô ừ. xí xào cái chuyện đó là chị không chị chị không làm được thì đó thì chị cứ cố là ờ, cứ qua nhiều năm mà chị biết là làm làm việc nhiều chị làm việc nhiều lắm á à, một một ngày nhiều khi 15 16 17 tiếng <clears throat> thì chị cảm thấy là uh, người ta sẽ appreciate cái effort để mà chị bỏ vào thì thì thì là cái that's true là có những người cái, cái dân nước Mỹ á, là nếu mà dân châu Âu bao giờ cũng nói là dân nước Mỹ làm việc cực kỳ nhiều họ là like, ừ. that's all they do they work all the time thì dân nước Mỹ họ được cái là chị thấy là hả khi khi mà mình làm nhiều đó họ họ thứ nhất là họ khâm phục mình Thứ nhì á, là họ cảm thấy là OK, mình mình có cố gắng á, là từ từ họ họ cởi mở đối với mình hơn. Thì thì Ừm. đúng ra là tại vì chị cũng thầm cả chị cũng thấy là chị cũng may mắn là chị cũng có nhiều người sponsor chị. Khi mà mình biết rồi mình có cái quan hệ rồi thì họ sponsor thì khi mà có những cái người mà họ sponsor mình thì mình, ờ, cái thang thăng tiến thì mình là dễ hơn. Vâng, cơ hội để được thăng chức, <laughs> đấy, cứ gọi thế cho dễ. <laughs> Cơ hội được thăng chức, em nghĩ là cũng phải lâu lâu mới lên được chức như của chị đấy, tại vì <laughs> cũng còn phải cả một cả một hành trình mới có được chữ C ở đầu như thế. Không không không, không hề dễ dàng một tí nào để để để lên như thế mà nhưng mà ví dụ như bây giờ chị nghĩ lại thì em nghĩ là chị cũng dành rất nhiều thanh xuân của chị cho nước Mỹ thì ví nghĩ lại ừ. thì chị thấy là chẳng hạn như có ba cái điều gì mà chị cảm thấy là chị học được nhiều nhất mà hay nhất với chị trong quá trình chị đi du học đúng không ạ à, ba cái hả cái cái thứ nhất trong cái hoàn trình hoàn trình đi du học ừ cái thứ nhất là um, education for sure um, ở bên này chị học được rất nhiều uh, Việt Nam Việt Nam bây giờ thì tại tại chị đi lâu rồi chị không biết là như thế nào nhưng mà bên này cái họ học nhưng mà họ có um, apply trong thực tế họ giúp uh, những học sinh ở bên này cái cơ hội it's unlimited opportunities nếu như mà mình có thể mình mình cố gắng mà mình mình grab được cái opportunity um, cho nên là chị cảm ơn bố mẹ chị đã đã đã quyết định đưa chị qua bên này chị cảm thấy là it's it's it's night and day chị học rất rất rất rất là nhiều um, cái thứ nhì là khi mà đi qua bên đây rồi thì chị mới cảm thấy là chị appreciate uh, diversity nhiều hơn ừ. khi mà đi du học là um, uh, nói sao ta mình cảm thấy rất may mắn khi mà mình có được uh, mình mình biết được hai hai thứ tiếng mình hiểu được cái văn hóa của cái người mà sống lợ, sống trong cái hoàn cảnh hoặc là trong cái nước khác là Việt Nam đối với chị là rồi có những cái cái mà ở bên Mỹ á, nếu như mà cái người mà sống ra hay lớn lên ở đây mà họ không có cái cơ hội giống như mình á, họ không hiểu được đâu, họ không hiểu được Dạ. là là diversity nó là như thế nào. Ở bên này nhiều khi nói diversity thì là da màu rồi nãy kia nhưng mà để mà thực sự mà thấm được mà hiểu được á là mình phải có mình phải có cái cơ hội mình sống ở nước ngoài rồi á. Thì chị học học được cái đó rất là nhiều mà cái đó làm cho chị it, it's part of my authenticity too so that was good ừ. um, còn một cái vấn đề cái thứ ba là the thrive personal thrive để mà um, qua được những cái khó khăn mà đời nó thảy đến với mình cứ cố gắng mà để mà học thì chỉ có những cái đứa mà đi du học ở nước ngoài không không thể nói được như vậy mà chị thấy là cái cái cái cơ hội cho những đứa mà đi du học mà ở nước ngoài ít có gia đình support hoặc là uh, qua đây mẹ mà học hỏi những cái thứ mà nó nó khác là it, it's uh, it pushes you to be outside of your comfort zone and the only way for you to really learn so much is for, for you to be outside of your comfort zone mm. that's that's a huge part of my trip mm. of my journey vâng vì em cũng thấy là chị cũng trong quá trình mà chị đi học ấy, chị có thấy có bạn nào mà bạn Việt Nam nào mà đang học rồi không chịu được cái áp lực và không chịu được những khó khăn mà phải quay trở về Việt Nam không ạ? À... chị không biết là chị không biết là có hay không thì là bạn mà những cái đứa mà bạn mà quen với chị thì không có không biết ừ. là có phải là generation nó có khác nhau hay không nghĩa là dạ. không phải là chị không không phải là không có là chị có có biết nhưng mà chị không có quen à, à. tại vì như em thấy là cái cái cơ hội để mà đúng là nước Mỹ rất là mở cửa nhưng mà chẳng hạn như cái cái cơ hội để mà được ở lại sau khi làm việc nó nó sẽ có một cái nó có sẽ có một số hạn chế nhất định chẳng hạn như em nghe đến cái chuyện mà xin working visa là như quay sổ số ừ. <laughs> là nếu mà mình lucky thì là mình mình được còn nếu mà mình kiểu bad luck thì là mình sẽ không có gì thì không biết là chị có phải trải qua những cái chuyện tương tự như thế không ạ à? hay là chị cũng Ôi cứ giời, mọi thứ khó, rất là smoothly nấu no nấu no, no, no chuyện visa của chị là cực kỳ khó mỗi lần mà trời ơi chị có cái cái cảm giác mà nghĩ là cứ ra đại sứ quán mỹ ở sài gòn đó là cái là goosebumps ra người là cứ ôi giời ơi hồi xưa khó vô cùng khó đến cái chuyện mà dụ mình đi mình đi uh, mình được visa đi học nhá xong rồi mỗi lần mà về nhà mà thăm nhà là phải đi vòng vấn lại nhá là À, vậy á mà cái cái đoạn mà ớ đúng rồi, bao giờ cũng phải đi thẩm vấn lại kia là cái cái lời thời này là thời xưa xưa rồi cô ơi, cho nên là không có phải như bây giờ. Là cứ <laughs> mỗi lần đi là phỏng vấn lại mà phỏng vấn rồi nào đăng ký này nha, nào đợi ra xong rồi hả, là gom lại tất cả các giấy tờ này mà xin lại. Ờ, run chết đi được. Tại ví dụ như là mình đang đi học á, xong rồi là đang học, ờ, semester này, semester kia mà về nhà này nọ mà quay lại không được, run. Đến lúc đó là khó. Rồi đến đến khi mà chị học xong đại học rồi á, thì có cái, ưm, um, EAD để mà được đi làm khoảng một năm. Ở bên này nó gọi là EAD xong rồi xin cái H-1B, ờm, um, là cái visa đi làm á. <clears throat> Thì lại run, nghĩa là cứ cứ từng step là run ha, là, ờ, mình mình đi học thì mình muốn để mà xin đi làm, đúng không Khi mà Việt Nam qua đây mà bao nhiêu công công để mà học á, thì mình cũng phải muốn để mà apply trong cái môi trường đó. Thì lúc mà xin đi làm á hả và là câu đầu tiên mà mình muốn hỏi nhưng mình không thể nào hỏi được á là hả à, công ty có sponsor international student không ừ. thì đâu có hỏi vậy được đúng không là tại vì cái đó đúng là là câu thứ câu cuối cùng thì mình mới hỏi được chứ không phải là <laughs> câu đầu tiên nhưng mà mình rất là muốn hỏi và chị thật sự ra là chị cũng hên hên là cái ngành của chị thì um, họ có sponsor rồi khi nhưng mà họ cũng khó lắm là ví dụ như mình không có um, không có vui trong công việc của mình á, thì mình cũng không có đi đâu được giống như là những cái người ở bên này là cứ phải stick with the job để mà tại vì cái đó là that's your visa mãi xong rồi chị mới chuyển Ừm. qua à, qua cái công ty khác á, là khi mà cũng chuyển cũng lại rung là tại vì hả rất là thích công ty rất là thích cái job mà không biết có được hay không thì ờ, thì em nói đúng đúng ra là chị cũng thấy là chị rất là may mắn có à, có ông trời phù hộ thì đa phần là chị khi mà chị muốn gì á thì chị cố gắng là chị làm được nhất là về chuyện giấy tờ nhưng mà chị hiểu lắm cái cái chuyện mà lo mà giấy tờ rồi visa này nọ ngại vô cùng ngại ơi là ngại xin khó lắm bây giờ chị là visa gì rồi ạ à? bây giờ hả là chị visa passport mỹ <laughs> à, tấm vé vàng là golden ticket rồi <laughs> tấm vé vàng Ừ. bây giờ không phải lo nữa ừ, là, là là passport mỹ em nghĩ là nhiều nhiều người cũng rất muốn thay đổi cái quyển passport của mình em đang cân nhắc <laughs> em chưa chắc chưa chắc lắm về quyết định đấy ừ. em nói vui một tí nhưng mà em nghĩ là 26 năm cũng cái thời gian mà chị ở Mỹ là còn nhiều hơn cái thời gian ở Việt Nam ấy. Thì ví dụ như chị thấy là chị của ngày ngày hôm nay và chị của 10 26 năm về trước khác nhau như thế nào ạ? À? Ôi giời ơi, it's a night and day em ơi. Um, <laughs> chị bây giờ tính rất độc lập quá độc lập nhiều khi hả nếu như mà em nói chuyện với mẹ chị thì chắc là mẹ chị bảo con này là nó <laughs> tính độc lập lắm nó vẫn bướng như hồi xưa thôi um, <laughs> Chị cảm thấy á là chị bây giờ nếu như mà cho chị đi ra cái môi trường nào khác, chị cũng có thể chị đã có những cái kinh nghiệm từ xưa đến giờ chị có thể chị hòa đồng, không phải hòa đồng mà chị có thể survive được. Đây là một cái um, it's such a good life lesson for me. Còn ờ, Ừm. chị 17 năm trước hả, thì giống như chị kể cho em nghe nhỏ xíu à, không có biết đời là gì. Chỉ có chỉ có biết là, à, bố mẹ đặt đâu thì mình ngồi đấy, mà nghe lời bố mẹ vậy thôi, chứ, a, ờ, bây giờ biết đúng, biết sai, biết, ờ, biết mình muốn gì, mình cần gì, mình phải làm những cái gì. dạ Yeah, chị rất rất rất là independent. Ừm rất là independent và rất là biết biết mình muốn gì đúng không ạ? Vì <laughs> em nghĩ yeah. là bố mẹ là không biết chị muốn gì nữa rồi. Dạ. À, <laughs> Cá nhân em cũng thấy là ví dụ như thật ra cái khoảng thời gian mà đi du học ấy ạ thì đương nhiên là về mặt kiến thức và về mặt môi trường thì là mình không có cái gì phải chê tại vì là họ cũng đang là rất phát triển nhưng mà cái em thấy được là mình có nhiều bản nhiều thời gian để kiểu như là personal reflection ấy, là kiểu thời gian dành cho bản thân mình phải thực thực sự nghĩ xem mình muốn gì mình muốn được làm cái gì tại vì nếu như mà ở thời điểm hiện tại em thấy cũng có nhiều gia đình là muốn cho con đi nước đi du học nhưng mà không phải là bạn nào bạn ấy cũng muốn đi theo cái hướng như thế và cứ bị lan tăn cái chuyện là ừ ok bây giờ mình rất là yêu bố mẹ mình rất là thương bây giờ bố mẹ cũng đã lo lắng cho mình mình phải đi và mình sang cái nơi thì mình lại thấy mình không hòa hợp đối với cả cái đất nước này mình không biết mình muốn gì và cái mà em cái mà chị nói là kiểu chị được là chính mình và chị trở thành một cái phiên bản tốt nhất cũng như là chị có thời gian để mà nhìn nhận lại mọi thứ ấy cái đấy em nghĩ là một cái rất rất lớn mà du học có thể mang lại được cho tất cả mọi người không không chỉ là du học sinh mà kể cả người Việt nói chung người đi sang đây bằng bất kỳ đường nào <laughs> em nghĩ là cũng có cái cái cái mùa đông của những cái đất nước lạnh <laughs> là cảm thấy mình rất là mình rất là cô đơn cái chuyện mà chị nói là tuyết trắng rồi các thứ <laughs> em cũng có y hệt những cái đấy dạ yeah. không thể nào quên được đâu mà chị ờ, đúng là cái cái cái cái cảnh mà mình sống một mình ở nước ngoài, có nhiều lúc khó thật. Mình phải mình phải biết mình phải tự, ờ, giống như em nói vậy đó, mình phải mình phải tự biết mình muốn gì, mình phải personally cứ cứ tìm cái cách nào để mà hiểu được là tại sao mình ở đây thì Ừm. cái đó sẽ giúp cho mình được nhiều hơn. Chứ nếu ừ, mà cứ bối rối mà confused thì là cái đó còn làm hơi khó nữa. Ừm, chứ những cái lúc mà chẳng hạn như có bao giờ mà chị đã cảm thấy hoang mang và rất tranh vinh khi mà phải lựa chọn một cái gì chưa ạ? Lúc đấy chị làm nào? Nhiều lắm em, lúc đó, ờ Lúc đó nhiều khi có nhiều lúc thì đó, cái năm đầu tiên là khó vô cùng thì chỉ có muốn về thôi. Thì th mà lúc nào cũng muốn về đó. Mà tại vì năm đầu tiên chị qua đây là chị chỉ có học tiếng Anh từ giờ sáng đến giờ chiều. nên là nó chán nó không có cái gì phong phú chán lắm cơ cứ ngày nào cũng học cũng có nhiêu đó rồi speaking writing rồi này nọ nó chán vô cùng cho nên nó so mundane cái cuộc sống nó so mundane rồi hả à, cũng may á, là chị cũng có bạn bè mà bạn bè international student cũng có rồi quen bạn Thái quen bạn Costa Rica quen bạn này kia tụi nó cũng dễ thương vui vẻ thì mình cũng có thì đó đây là cái chuyện mà hòa đồng chị nói với em á, là mình mình mình ờ, học của người ta người ta học của mình nó trao đổi văn hóa tất cả mọi thứ đó mà khó lắm chị chị không không thật sự giờ rồi đang nghĩ lại mình lúc đó mình nếu mình có thể thay đổi the option of going home wasn't an option for me ờ. was not an option chị tự nói với chị là, như thế ạ à? yeah yeah thứ nhất là là hồi xưa không có internet cho nên những cái chuyện mà nghĩ chuyện đó là là khó đúng không em cứ tưởng tượng nếu như mà đã mình đã biết là bố mẹ mình đã làm biết bao nhiêu để mà cố gắng để mà cho mình qua bên này, không có thể nào có thể bắt cái cái điện thoại lên mà gọi điện về mà nói là bố ơi mẹ ơi con con chỉ muốn về thôi. Thì Ừm. có một cái có một cái trách nhiệm, có một cái chữ hiếu mà mình phải trả, khó nói lắm. Nhưng mà chị chị nói thật là đến đến bây giờ đến cái lúc này rồi á, nhiều khi chị nghĩ lại á thì chị thấy là 17 tuổi mà đi ra nước ngoài mà đi ra một mình nhiều khi cũng quá sớm cho với cho với nhiều người. <clears throat> Đối với chị, nếu như mà ở Việt Nam, ví dụ như mà chị nghĩ lại nữa mà chị ở Việt Nam á, chị học ha, xong rồi chị học đại học ha xong rồi chị đi ra nước ngoài á, chị thấy cũng không có muộn. Là, à, mình có đủ căn bản hơn khi mà mình ở nhà trước khi mình đi ra nước ngoài mình học mình đúng không? ở bên này ta kêu 18 tuổi là mới trở thành ở trậu thì mình là chị cũng muốn là trở thành cái người trưởng thành trước ở nhà để mà biết nhiều hơn xong rồi khi mà đi ra học thì nó sẽ sẽ đỡ hơn với lại ờ, làm như vậy thì là mình ít bị văn hóa nước ngoài ảnh hưởng mình hơn chị có một ừ. cái thời gian đó là là chị thấy chị chị giống như Mỹ vậy á có một thời gian là tại vì ở đây quen quá rồi lâu quá rồi á xong rồi à, phải đến một cái tuổi nào đó là mới bắt đầu tự tìm tìm tìm hiểu tìm tòi lại ví dụ như là chị nói chị nói uh, chị kể cho nghe chị từ lúc qua đến giờ chị chả bao giờ chị cúng cả ừ. cái chuyện mà cúng giống như ở nhà chả bao giờ chụp cúng cả bây giờ là họ nhiều khi coi Facebook này nọ bạn bè nó cúng ông tao rồi nó cúng cái này nó cúng cái kia bây giờ mình ngồi đây mình với hạnh mình thấy trời đất ơi mình chưa bao giờ mình bắt một cái nhang mà mình cúng nhưng mà nếu như mà mình ngồi bởi vì mà em tưởng tượng em ngồi em tắt đèn em nghĩ lại coi mình là người Việt Nam mà mình hả không biết là cúng ông bà hay là cúng đưa ông táo thì, thì công nhận là thấy cũng mất gốc thật là là đó, đó nhưng mà there's a trade off là chị thấy chị thấy là vậy đó ít nhất á, là, là, là là có những cái văn văn hóa văn tục của của của người của mình mình phải mình phải biết để mình giữ thì có một thời gian dài chị đã quên hết những cái chuyện đó thì bây giờ đến đến cái tuổi này là chị bắt đầu là chị intentionally bring it back bring it back to the family to to myself right từ từ từ học lại ừ. Học được thôi, cố tức là bây giờ là có gì mà không không có gì mà không tìm được trong internet cả. <laughs> Với lại bao nhiêu bao nhiêu người ở nhà để chỉ có cần mở miệng thôi là mọi người dạy hết, học hết thôi. Ờ, coi như là học lại từ đầu không Học lại từ đầu, <laughs> học lại từ đầu. À, chị học lại chị có thấy vui không ạ? Vui lắm, vui lắm em ơi. Ờ, thứ nhất là, ờm mình chị thấy là mình appreciate cái văn hóa của mình nhiều hơn nhiều, quý lắm cơ, quý vô cùng. nên thứ nhì hả, là học được biết bao nhiêu bạn trẻ giống như của tụi em á hả, mấy chị thấy hả, mọi người, ờ, mọi người giỏi quá à. Chị thấy chị quý quá à. thấy mọi người hả, trẻ như em mà được như vậy rồi học được như thế nào chị thấy so proud mà thấy quý vô cùng thấy mấy người Việt Nam của mình bây giờ hả, càng ngày càng giỏi. Chị rất, rất, rất, rất là quý mà chị học được từ mọi người từ em từ những người mà chị gặp á, chị học được rất là nhiều nên là thích lắm nên giống như là bây giờ có cái cái cái journey mới vậy á thấy hay cũng vui <laughs> Vâng, mình biết thêm được một phần khác của con người mình đúng không ạ? Tại vì em nghĩ là ừ. cái phần mà văn hóa của Việt Nam của chị nó đã bị <laughs> che lấp bởi văn hóa Mỹ nhiều quá ừ. <laughs> Việt Nam mà nhiều khi em nghĩ thôi conservative không em quên yeah. Dạ. từ cái việc cái đấy rồi kiểu rất yeah. Dạ. nó nó rất là mạnh ạ còn ở bên Mỹ là ok everybody have your own mm-hmm. rights rồi kiểu yeah. freedom yeah. mình muốn làm gì mình cũng làm sky li- is unlimited nhưng không ở Việt Nam yeah. là không có unlimited đâu uh-uh. ở Việt Nam là uh-uh. rất là limited <laughs> everything is limited nghe <laughs> ừ, là unlimited cả nên là em nghĩ là cũng cũng cũng hơi khó vì ví dụ như mình đi du học bố mẹ thì vẫn nói là ừ, đi du học là mình học thêm nhiều điều mới mình mở mang ra nhưng mà không mày phải làm theo cách của tao <laughs> mày không được làm theo cái cách mà mày học được <laughs> <laughs> cái đấy rất là conflict rất là hay <laughs> cãi nhau về cái vấn đề đấy <laughs> biết không nhiều khi hả nhiều khi hồi xưa đi vậy chắc là cũng tiện là tại vì không có điện thoại nhiều không có internet nhiều cho nên là các phụ huynh cũng không có không có bắt mình làm theo kiểu được chứ bây giờ hả là cứ hả nào là nhắn máy rồi cứ hả tí oh là gọi điện tí là gọi điện nhưng nên cũng còn khó hơn Trời ơi, Facebook post cái gì là còn bị nói Đúng rồi, dạ. Facebook post rồi này nọ là ví dụ như là có chuyện gì của mình mà các cụ nhìn cái là thôi, thôi chết cha rồi bây giờ là <laughs> bố mẹ các cô các chú là biết hết <laughs> biết làm sao <laughs> đó là rất là nhiều influence cũng khó can thiệp nhiều vâng em thấy là yeah. để dạ. cân bằng được và cái mà để được lại chính mình thì có khi là phải thực sự là dành thời gian cho bản thân mới được um, một cái câu hỏi mà gần như là cuối cùng của em muốn hỏi chị là nếu như mà bây giờ chị được nói một điều gì đấy với chính bản thân chị sau 26 <laughs> năm ở Mỹ chị sẽ nói gì ạ? Ờ, câu này hơi khó nhỉ. <laughs> Không sao, take your time. <laughs> chị nghĩ là chị chị nói với chị là chị thật sự là tự hào về thành quả của mình <clears throat> và chị rất cảm ơn gia đình gia đình chị bố mẹ chị tất cả mọi người đã hy sinh để mà giúp cho chị qua đến đây để mà được đến như lên đến lúc này là không không where I am where I'm at now it's it's not just me it's my whole family supporting me hmm. nhưng mà chị cũng nói là chị ước gì chị bỏ nhiều thời gian để mà về Việt Nam nhiều hơn. Để mà chị cái cái cái thời gian mà chị ở bên này mà focus để mà đến đến to be where I am there are also sacrifices um, that I made and one of them was not to be there for my family back home as often as I should have thì um, có nhiều cái mà mình mất mà khó lấy lại những cái tuổi của cô chị hay các bác của chị hay của mẹ chị hay là của mọi mọi thứ có biết bao nhiêu thời gian đã qua rồi hoặc là bạn bè chị bạn bè chị Việt Nam vẫn còn nhiều lắm có nhiều có nhiều khi nghe tụi nó kể chuyện mà mình rất là muốn rất là muốn, ờ, có ở đó để mà giúp, hoặc là chỉ có là nghe bạn bè mình nói chuyện thôi là chị không có, là tại vì lúc đó chị ở bên này lo đầu tóc và bù xù để mà lo chuyện của mình. Thì đối với chị là nếu if if I could do it again, I I wish I could have been there more Ừm. Hmm. cho mọi người ở Việt Nam. Ừm, hmm. có nghĩa là em thấy là, kiểu, về bên mental health là mình muốn thay đổi nhiều <laughs> hơn đúng không ạ à, kiểu mình có thời yeah. gian để cho gia đình cho bạn bè và uh, chị nói là kiểu chị cũng rất là proud bởi vì là chị đã đạt được những cái thứ như này mà <laughs> em không biết đúng không nhưng mà nếu như có thể thì em có muốn nói là cảm ơn vì chị đã không bỏ cuộc chị đã chiến đấu đến <laughs> những cái gọi là giây phút cuối cùng cho dù <laughs> có bão táp và bao nhiêu các loại visa <laughs> đã ập đến và chị vẫn vẫn tiếp tục tiếp tục đi không biết bao giờ mới dừng lại không biết chị chị cảm ơn em chị cảm ơn em chị thấy hả là em nói đúng lắm tất cả là đều do chính mình thôi à chị gây nói là nói nhiều vậy thôi chứ hả cái chính mà chị biết là chị rất rất rất là thích là chị bao giờ thích học là ờ, mỗi người học kiểu khác nhau đúng không học uh, học từ cái này học những cái hay cái này kia chị biết là cái chính là chị rất là thích học mà chị đã tìm hiểu mà chị đã đã bắt đầu vào một cái cái cái câu cái cái cái project nào hay là cái topic nào á, là chị cứ đọc là học học học học học suốt hay học đến khi nào mà chị uh, bị là uh, overload thôi thì thì chị biết đó là rất là khó nhưng mà á hả, đâu đó trong tiềm ẩn đó là chị vẫn muốn, cái đó là cái mà tự mình muốn. Mình mình biết và mình muốn là mình, ờ, từ đây mình đi đến cái bước đó là do do chính bản thân mình. Ờm. Thì khi mà mình đã có mình đã biết như vậy rồi á, thì tự mình phải hiểu là phải có những cái hy sinh mà mình nên nên làm bạn biết là ừ, prioritize focus and prioritize thì nhiều khi có những cái khó khăn á, mà mình mà mình đã xảy ra đối với mình trong thường ngày á, là mình hiểu được và mình chấp nhận có sự ừ. có sự sự hiểu và chấp nhận thì lúc đó mình sẽ không thấy là khó khó giống như là lúc đầu mình cứ bảo ơi nản quá không làm nổi cái chuyện mà nản quá không làm nổi là không bao giờ có trong cái từ điển của chị đâu <laughs> I can stand that <laughs> cái gì cũng possible đúng là kiểu chị tự chị em nghĩ là chị tự tạo nên cho chị một cái gọi là unlimited universal <laughs> chị tự tạo nên tất cả cái đấy và kiểu luôn phải là stress out of your comfort zone rồi phải cố gắng nhiều nhiều hơn nữa yeah. và không ngừng nghỉ để mà có thể đạt được những thứ mà mình muốn thế bây giờ nếu như mà chị được khuyên các bạn chuẩn bị đi du học thì chị sẽ nói gì với các bạn à các bạn trẻ chuẩn bị đi du học <laughs> sang Mỹ chẳng hạn. Uh, Sang Mỹ hả? Đi đâu đi đâu thì chị thấy cũng vậy thôi, chị chị, ờm Chị nghĩ là bây giờ nhất là đã có, ờ, rất nhiều cái, ờm mọi người có rất nhiều điều kiện để mà tìm hiểu về cái chỗ nào đó để mà mình đi. như mình đi Đức, đi Pháp, đi Anh, đi Sinh đi Úc, đi gì gì gì gì cũng cũng cũng cũng có hết á. Thì khi mà mọi người trước khi mọi người đi á thứ nhất là mình phải thích cái quan trọng đối với chị rất là quan trọng là mình phải thích khi mà mình thích những cái gì mà mình làm thì lúc đó mình mới uh, mình mới muốn tìm hiểu nhiều hơn chứ nếu mà mình đi mà mình bắt mà bị đi á, thì cái đó thật sự rất là nạn là mình đã không có có tự tự support mình được á, cái đó rất là khó nên là chịu khó để mà tìm coi mình có thích đi không, mình có thích học không, hoặc là mình có thích làm này để không không không cần phải qua nước ngoài để mà học đại học hay là, ờ, học cái gì cũng là học, đúng không, Là học một cái ngành cũng là học, học đại học cũng là học, học, ờ, ờ, nhiều thứ thì phải thích trước, xong rồi khi mà đã thích rồi thì nên tìm hiểu. Rồi để coi coi là mình có có, a, à, có hợp với môi trường nó không. Nhưng mà cũng đừng có cố gắng quá để mà thành thành có có two extremes mà chị cứ thấy á, một là, là những cái người mà giao du học ở bên này á tại vì họ không thể nào mà họ adapt được á, cho nên là họ chỉ có hang out với những người du học sinh hoặc là những người châu Á không à. thì cái đó là uh, you create your own bubble you will never yeah. Dạ. be able to break through nên mình không có thể appreciate được là cái văn hóa của họ như thế nào đúng không always look at things open minded thì hả thì khi như vậy thì mình mới biết được cái xấu, cái sai, cái của mình tốt hay là cái của người ta tốt hay như thế nào mới được chứ. Thì đó là one extreme, the other extreme là mình adapt tới cái môi trường quá xong rồi hả mình không thèm nói chuyện với người Việt Nam luôn hoặc là không thèm nói chuyện với châu Á luôn. That's the other extreme. That's also annoying. Đúng không? nên là <laughs> phải tìm cái cách gì đó để, để, phải, phải mình phải hiểu được là mình muốn cái gì xong rồi từ từ qua đó rồi từ từ mà adapt be open minded là sẽ thành công thôi không không nói vậy thôi chứ không khó lắm đâu qua một cái môi trường mới thì là cái, cái bản thân của con người là bao giờ cũng cũng cũng sẽ tìm cách được để mà sống để mà qua cái trong cái môi trường mới thì người thì khó thì khó đó nhưng mà hả quyết tâm là được thôi à chị làm được thì ai cũng làm được theo chị là vậy Vâng, em rất cảm ơn <laughs> thông điệp của chị. Em nghe mọi người nói rất nhiều, mình làm được các bạn cũng sẽ làm được. <laughs> Ờ, nhưng mà em nghĩ là một hành trình rất là dài tại vì 26 năm, gọi là, kiểu, có thể là cả một một phần ba cuộc đời nếu như mà những cái người mà, <laughs> ừ, ngày xưa mình nghĩ là 60 60 tuổi cũng 20 tuổi đã là 1 phần 3 ừ. cuộc đời rồi. Ừ. Em mới đang 5 năm. <laughs> em phải còn khoảng khoảng thời gian dài nữa để để tiếp tục phát huy tất cả những cái gì mà mình có. À, rất cảm ơn chị Hương hôm nay đã dành thời gian để mà trò chuyện với em và chia sẻ cái câu chuyện của chị. Em nghĩ là nó rất là thú vị và nó cho em hiểu thêm được là những cái người mà qua Mỹ từ từ thời xưa thì sẽ như thế nào và cuộc sống sẽ làm sao. Rất là cảm ơn chị đã chia sẻ ạ. Chị cảm ơn em nhiều, em làm cho chị nói chuyện rất là thoải mái. À, chị chị th- thật sự là thấy rất là hay mà nhiều khi nghĩ lại ờ, mấy câu chuyện mà mình đã quên rồi á. Cảm ơn em rất nhiều. Nếu như mà mọi người mà nghe mà thấy có cái gì thắc mắc hay là muốn có câu hỏi gì cho chị á, thì là chị chị nhờ em giúp mọi người liên lạc với chị chị ờ, nếu nếu như được thì chị rất sẵn sàng để mà giúp được các bạn ở Việt Nam đi qua như thế nào nếu như chị giúp được chị chắc chắn sẽ giúp cảm dạ, ơn vâng cảm ơn chị nhiều tạm biệt mọi người các bạn có thể tìm thấy du học chữa lành trên các trang mạng xã hội như Facebook, YouTube, Instagram, Apple Podcast và Spotify. Mọi thắc mắc và chia sẻ xin vui lòng gửi về địa chỉ email du học chữa lành a gmail.com. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những số phát sóng lần sau.